Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sau hội nghị Trung ương 6, ông Tổng tiêm doping, chính trị liều cao để chiến tiếp Trước hội nghị Trung ương 6, ông Tổng có nhiều dự định Trong đó có việc đưa ông đệ tử ruột Tô Lâm vào tứ trụ bất thành Vì ông không bứng nổi ông Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế đang ngồi Tưởng rằng ông Tổng có sức mạnh không tưởng Nhưng thực ra sức mạnh của ông Tổng cũng khá giới hạn Còn ông Tô Lâm Bộ trưởng Bình thường Trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng trên đấu trưởng chính trị tầm cao, ông Tô Lâm là một con nai vàng ngơ ngác. Ông chủ tịch nước tuy không có thế lực hơn để dựa, nhưng ông bám rễ quá chắc liên minh với ông Tổng và ông Tô bất lực. Đây là hình ảnh lần họp quân ủy Trung ương trước hội nghị Trung ương 6 ông Tổng đã không dự. Trò chơi chính trị là như thế, thành công của kẻ này thì là thất bại của người khác như tờ Thời báo chấm đã từng nhận xét, qua hội nghị Trung ương 6, ông Chủ tịch nước vẫn ngồi lại ghế là quá thành công, còn ông Nguyễn Phú Trọng ông Tô Lâm không bứng được ông Chủ tịch nước là thất bại. Và kết quả đã cho thấy ai thành công, ai thất bại khá rõ. Rõ ràng bứng ông Chủ tịch nước không xong thì dìm hàng ông Thủ tướng cho Vương Đình Huệ bứt phá lên phía trước làm sao nổi đây. Như vậy là sức mạnh chính trị của ông Tổng đang có vấn đề. Sau lần thử sức đấu đá ở Hội nghị Trung ương 6, có lẽ ông Tổng nhận ra sức mạnh của ông còn nhiều chỗ chưa đạt. Nói theo ngôn ngữ thể thao thì ông Tổng cần phải tiêm thêm liều doping, chính trị liều mạnh thì mới có thể làm gì đó khá hơn ở các kỳ hội nghị trung ương lần sau. Vậy ông Tổng đã làm gì là câu hỏi được đặt ra. Cũng như trên truyền thông đã phân tích ở nhiều bản tin trước đây, Hiện nay, ông Tổng nắm toàn bộ Bộ Công an thông qua ông Tô Lâm, nhưng về Bộ Quốc phòng thì ông Tổng chỉ nắm được có 49%, với Tổng cục Chính trị đang nắm trong tay của mình. Còn ông Thủ tướng thì đang nắm Bộ Tổng tham mưu của Tổng cục Tình báo. Tiếng nói của ông Thủ tướng trong quân đội rõ ràng đang ưu thế hơn tiếng nói của ông Tổng. Trong Bộ Quốc phòng có đến hai ủy viên Bộ Chính trị và 18 ủy viên Trung ương Đảng. Cần phải giành lại chiến địa này thì ông Tổng mới có thể áp đảo cho được. Nếu giành lại quyền kiểm soát quân đội thì đó là điều doping cao, tiêm thêm sức mạnh chính trị cho ông Tổng để tiếp tục cuộc chiến của mình. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư củng cố uy tín trong quân đội sau Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Vào ngày 11 tháng 10, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kiêm Bí Thư Quân ủy Trung ương đã tổ chức cuộc gặp 80 đại biểu đại diện cho 450 đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là lực lượng đang hăng, có ít toàn tính, dễ sai, sai đầu đánh đó, nên ông Tổng đã làm thành công tác tư tưởng với thành phần này trong quân đội. Trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Phú Trọng thậm chí còn không thèm đi dự hội nghị quân ủy trung ương mà đã cử ông Võ Văn Thưởng đi thay. Vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 08 vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Lần đó, ông Phạm Minh Chính đã làm chủ hội nghị này. Cũng không thể xem thường quân đội, cần phải tranh thủ lôi kéo để tạo ra sức mạnh. Kỳ họp Quân ủy Trung ương ngày 22 tháng 8, ông Trọng không tham dự là một sai lầm theo một số chuyên gia đánh giá thì trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Tổng có vẻ xem thường những cuộc họp vận động vây cánh. Và hội nghị trung ương 6, ông đã không thể lo cho đệ tử ruột Tô Lâm một chiếc ghế trong tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư giữa một rừng lính. Dân chơi doping thì cứ mỗi lần lầm trận họ thường tiêm thuốc luôn trước đó. Vì chính trị cũng như thế, mỗi lần lên sàn đấu mà không tiêm thuốc thì sẽ rất khó mà đánh bại được đối thủ. Và kết quả đã được chứng minh như vậy, nếu mỗi lần diễn ra hội nghị trung ương mà không chịu vận động hành lang để chuẩn bị thật kỹ thì rất khó để ông Tổng mang lại bổng lộc cho thuộc hạ thân tín của mình.